Yeah. <laughs> chào quý cô bác chị cùng toàn thể mọi người đã tiếp tục quay trở lại nội dung buổi sáng ngày hôm nay của Giang Và bắt đầu công trình là con đường mang tên tấm lòng vàng của quý mạch thần quân trong và ngoài nước cũng như là quý khán giả trên xa trường Giang Thì à, hôm nay thì à, buổi khởi đầu tiên thì Giang sẽ đi bốc xi si trước quý anh chị nhá Hiện tại thì Giang đang có mặt tại à, huyện Mù Căng Trải, tỉnh Yên Bái Hiện tại thì à, mọi người đang bốc xi si ở đây rồi Đấy, Quý bác chị nhá mọi người đang, đang bốc xi lên xe và hôm nay thì uh, tiếp tục đang nhận được thêm một số tin vui nữa là có một số anh là có uh, lên trực tiếp lên này để gửi tới đồng bào bà con ở trên này là những cái món quà rất là ý nghĩa đó là những cái bộ quần áo ba anh chị nhá thì, uh, xin mời các ba anh chị tất cả mọi người là theo dõi video đây là cái con đường quốc lộ 32 này các anh chị nhé Ờ, trung tâm uh, huyện uh, mù căng trải thì, uh, bên này là anh em đang uh, bắt đầu bốc xi rồi cái uh, bao xi măng đầu tiên đã được lên xe và con xe này thì là chở được 3 tấn hơn một chút thôi 3 tấn 2 con vâng, thì nó hơi hơi nhỏ ừ, ờ, đây à, mình sẽ bốc khoảng 4 à, tấn rưỡi Tại vì hôm nay thì còn 4 tấn rưỡi thôi ờ, Sau đó mình sẽ à, bốc dần Đầu tiên thì Giang sẽ lấy là 5 tấn đầu tiên trước Làm cái Thế hai bác phải phải đeo khẩu trang mà Hôm là tí em đưa khẩu trang cho đeo Có, có đưa đeo được à, đưa để em ra em lấy cho hai, hai cái khẩu trang mà đeo đỡ bụi Vâng Vâng, vâng, vâng đây, bác ơi lấy, khẩu trang này đeo vào làm nó bụi Ồ, ờ, con độc lắm, ờ, xi măng ờ, rất là độc luôn. Vàng. Nó không không như cái khác mọi người đeo vào. Rồi. Không không ấy đâu. Cái này rất là bụi và nó rất ammoniac mà. Vâng, độc và hại. Nhưng mà các bác đeo vào nó sẽ tốt hơn. Không mình bốc mình bốc lên đây thì à, xe mình sẽ chạy khoảng 10 à, km nữa thì mình sẽ lên phía đằng bên này của anh chị này đó mình sẽ chạy lên uh, bản uh, háng trà lừ à, háng trắng lừ của anh chị nhá thuộc uh, xã Khao Mang 10 km còn uh, đây là xi măng đây là chính hãng và mình mua là mác 40 nhá cho nó chắc ba anh chị ạ mình không dùng mác 30 đâu và mình mua là đây là một tấn là một triệu ba tí lên xếp xong được ạ vâng. sau đó thì à, Giang sẽ à, gọi canh trưởng thôn trưởng bản là xuống à, vị trí đường để mình có thể chở xe máy lên tiếp vì con đường bê tông lên đến tận nơi thì là do là mới đổ ấy là con đường của nhà nước mới đổ hai cây số là là chưa nghiệm thu công trình nên là xe mình không thể chạy lên đó được đấy ta cũng hỏi ý kiến của xã hôm qua xuống rồi xã chưa nghiệm thu nên là nó chưa cho chạy xe nên là mình phải hạ toàn bộ là ừ, dưới mặt đường ngoài quốc lộ sau đó mình sẽ xe máy bà con dân bản sẽ tiếp tục mình chờ đến đó cả xi cả cát cả sỏi và mình cũng sẽ trước khi khởi công mình sẽ mua xe rùa này một số bàn xoa rồi để cho phục vụ bà con quá trình làm con đường này

cuối cùng thì cũng đã xong ok bao cuối cùng nè bye bye chị nhé hôm nay là 10 uh, 15 15 rồi. cháu là gì đấy cháu là Giang người dư địa chỉ không? Không không ạ Để cô anh chị nhá Cái gì bạch cam thì chung Nam Trung À bà cái bạt đúng không? Dạ. Do là trời thời tiết hiện tại đang mưa của anh chị ạ Nên là mình mua thêm cái bạt nữa Xe thì mình cũng vừa căng bạt xong rồi sợ nó ướt đấy Là tổng hết là xi măng là 4 tấn rưỡi Là 5 triệu 850 ngàn đồng Và tiền bạc là 100 ngàn đồng nhé bác anh chị nhé Thì uh, xe mình cũng đã đến nơi rồi các anh chị ạ Và con đường thì mình uh, phải trở lên đằng trên như kìa Ở đi uh, quả đồi kia Do hiện tại là bà con đi làm cũng chưa chưa đủ người để mà chở lên được Thì mình sẽ cho tạm xuống đây xe xi măng cho vào cái nhà này Và bà con bốc xuống vào đây trước Đây mình sẽ cho tạm vào căn nhà này của anh chị ạ xi ạ để xem chiều là bà con có bố trí trở ờ, lên kia được luôn không Bởi vì nhân lực là bà con là cũng chưa có Mọi người thời gian này cũng bận đi đi uh, gặt rồi là đi làm việc ấy Ôi, ổi chín quá xin quả nhá Cho tạm đây trước chiều mình sẽ ấy Nhà này liệu có dột không nhưng mà vẫn phải đấy nhờ Vẫn phải ờ, tăng cái bạc vào Che phủ nó lên Nếu mà chưa kịp ờ, vận chuyển lên đấy Đấy, ở bản này đấy Rất rất rất Lên bảng rồi Em cũng chỉnh chỉnh số nhé Tiền quá nhỉ ôi rồi rồi xe cái xe xin đầu vỡ mấy hàng màu ấy <laughs> có lẽ là nếu như không không đủ thời gian để chiều ấy thì mình có thể là tí nữa bảo mọi người là bố trí là chở cái bao tải quần áo lên trước sau đó có thể là chiều phát luôn cho bà con Thế hả? ơ không đi cho con thôi ờ. đang đi chứ tổng chú này có chờ cho hai bao có không một không anh thấy bản em bản hay si hai bao thoải mái vâng. Vâng. xin nguyên ba bao hai bao thì phải đi toàn bộ số 1 hết không đi được số nào khác cả đường lên bản uh, nguyên là chỉ lên dốc thôi cái này cái này nó đang đang hẳn đấy không xe min nên biết gì thoải mái nhỉ? Còn xe quay thì không chở được đâu Xe quay thì một bao là căng này Ô cháu ơi tránh ra để cho các uh, chú ấy làm Nhớ tí vào mà để làm nào mấy bao được không mấy bao thôi con đâu Và hiện tại thì uh, mọi người cũng đã bốc xong xi si vào trong này của anh chị nhé Đấy. thì uh, cũng hỏi là bảo em đi thư rồi là chiều nay là mọi người chưa thể chở xi lên trên đó được ngay Đấy, một đoạn khá là còn xa nữa cơ nguyên lên dốc ở trên kia kìa các anh chị kìa nên là ngày mai em sẽ bố trí người tối nay em sẽ họp mình sẽ vận chuyển xi và ngày mai nếu mà ấy thì mình tối nay mình sẽ liên lạc với uh, cái xe chở sỏi và chở cát để xem bà con có rảnh lúc nào thì mình sẽ chuyển cát và sỏi về đây luôn để cho bà con chở đến này, để điệu lên chút nữa thì ờ, mình cũng sẽ sang bên đó để chở vài cái bao quần áo của anh ở cái Việt Trì ấy kìa là mình sẽ mang lên phát cho bà con đó. anh chị nhé Giờ mình sẽ sang bên kia để lấy quần áo Thì bảo hai anh sang đấy lấy quần áo Mà em bảo Rồi rồi, rồi rồi Đây, là Xi là mình đã cho hết vào đây Anh chị nhé đây là cái số ờ, tải quần áo đây mà anh ấy ờ, ấy đã chuyển sang đây ờ, các anh chị nhá từ lấy từ Việt Trì về đấy đây là của anh ấy. anh anh, anh tên gì nhỉ mình tên là Lưu à, anh Lưu ở dưới uh, Phú, Thọ. đúng không ừ. đấy anh có trực tiếp là đánh ô tô lên thì chở 10 bao hơn bao nhiêu bao tải của nó anh hơn chục bao cũng chẳng hơn chục bao đúng không <laughs> đây bây giờ đóng này này ừ, lúc sáng thì uh, có ba xe cũng đã trở lên rồi quá trình mà mình mình đi lấy xi ấy hiện tại thì uh, mình sẽ chở thêm một bao nữa xe của giang chở thêm một bao nữa và em này chở một bao em lên chở lên trước đi nhé vâng. cứ cứ đi lên trước đi vâng. đi đi anh em mình vào trong này uh, anh để trong này đúng không thì cũng chưa kịp bà con đi làm đấy nên là anh để tạm ở đây tất lên thì làm một phát luôn cũng được nhưng mà à. đây, đây đúng không à đây đây ô sao bà con này cởi ra bởi vì à, còn còn rất là nhiều nữa mình chưa trở lên được bây giờ mình sẽ chở một hai bao lên trên đấy thôi để à, à, phát cho bà con buổi chiều thôi khi mà <clears throat> Giang đi lên đoạn đường này lên Một đoạn thì bà con cũng đã chở ờ, một số là quần áo đến rồi Thì hiện tại cũng đã buổi chiều ấy Thì ờ, mình cũng ờ, chưa tập trung bà con đến nhận hết quần áo được Thì chỉ gọi là một số hộ dân ở quanh đây Đấy, Bà con đến nhặt từng cái áo một thì mình người sẽ chọn thôi 11 bao tải quần áo nhá Các anh chị nhá Rất là nhiều luôn Nên là quần áo này đa số là quần áo và từ thiện của các anh chị ở tận dưới Việt Trì là của anh Lưu và anh Thọ Đấy. trực tiếp mà các anh ấy anh bánh xe ô tô lên đấy Đấy thì à, mình gọi bà con đến dần đây vị trí này thì mọi người sẽ tự chọn thôi thì, thì vì cái nhất là quần áo này nó theo kích cỡ mà Đấy, mọi người chọn được cái áo nào thì mọi người mặc cái đó còn cái nào mà không mặc được thì để cho hộ sau đến sau thì mình lại à, tiếp tục là là là đấy cho bà con cái này toàn đa số quần áo mà đông anh nhỉ ừ, toàn là quần áo màu đông không, không, có cái mùa hè thì là à, vẫn còn ở dưới kia lúc nó mới lung tung à ừ, vẫn còn ở dưới nữa ừ, vẫn còn dưới thì mà, mai chú bố trí chú phát nốt cho bà con vâng, anh vâng, anh ờ, khả năng xong một tí anh về rút vâng, vâng. về nhà sang vâng, còn sau nếu mà giả sử có gửi cái như thế nào thì anh liên hệ sau thôi vâng, mình nói chuyện sau vâng, vâng. Với lại xem từ giờ cuối năm cố gắng bố trí hôm nào xuống dưới nhà anh chơi một buổi. Vâng, vâng, vâng. khi nào Nhá. có thời gian em sẽ xuống anh ạ. Ừ. Vâng. Đấy, anh em. Tôi thấy à, mặt bà con ở đây thì à, em xin à, cảm ơn anh Lưu và anh Thọ đã lên tận nơi để gửi món quà yêu thương, tấm lòng vàng đến bà con dân bản. Đây, quần áo đây. Còn, còn nữa là quần áo nào đẹp thì mọi người cứ chọn lấy nhá. Còn nào không vừa thì mọi người để lại cho cái người sau người ta đến lấy ấy hoặc là gia đình nào mà có các cháu nhỏ ấy ừ. ừ thì à, có quần áo nhỏ à, các cháu nhỏ thì mình mang về hoặc là ai mà đang à, mang thai mang bầu ấy mà quần áo nó rộng thì mình có thể chọn mang về để áo áo mùa đông thông cảm không nói được tiếng hơ mông nhá nói tiếng hơ mông thì dịch lại Thế đồng bào trên này đôi khi là cái thường thường là cái người lớn tuổi đó không không nói được ấy ít các à? cháu mà ấy thì à? mình có thể nói được mình dễ à? hiểu hơn thế này thì giang cũng đã bảo anh bí thư à, em bí thư mà sáng mà mà chuyển si ấy thì là cái khu vực si mình sẽ giao cho em đó bảo quản mọi người bảo quản là sẽ có người trông thay nhau Đấy, không là đêm là sẽ rất dễ là xảy ra mất trộm các vâng, anh chị ạ à. Đấy, thì vì sáng mai là mình mới chuyển được cái cái, cái xi lên đấy, đấy. Thì mình cũng à, báo cáo lại cho mọi người biết là như vậy không thì lại mọi người xem lại lè bảo để đấy là hay mất Khó. đây là cái điểm trường à, mầm non nhé, anh vâng, chị nhé non của thôn háng trắng lừ nhé còn mình sẽ lên đường này lên hết sang vào bản cuối bản là có ba nhánh nhánh ở phía bên kia quả đồi bên kia có nhánh ở quả đồi bên này đấy rất là xa luôn con đường à, từ đây lên nó còn phải ba cây số nữa mới hết bản được chưa được chưa được rồi, được rồi à, đẹp mà đấy ui rồi đẹp trai nên nhờ ồ đấy Đó. đẹp trai hẳn nhá ấy áo ấy đẹp mà ơi cái áo nó cho phú gì hổ làm à? nó áo nó khiến phú gì phú phú là hổ cái này mốt à? quá Dạ, ờ. này ừ. đi xuống à hẳn này ừ tiếng trắng này chứ nhẹ nè đi nên nên nên mình chế đi mình chế cái cửa xuống sao đâu đâu mà làm nắng mà ừ nó cái luôn nhầm bỏ ấy thế là pi lúa chế một pi hết pi lúa Đấy, bà con này ờ, tiếp tục là ờ, chọn những cái phần quà gửi lên đây là cô giáo nhà của anh chị nha đây là cô giáo viên mầm non anh hả chả thế còn như hôm nay vừa giới thiệu nhìn ông bà phải phải vâng cô giáo mầm non là cô giáo mầm non là chị tên gì nhỉ Người mầm non là hàng trắng lười Tên là gì? Cô giáo tên là gì? Tên là Mông Hả? Không đấy hỏi thật mà Hỏi cứ nói đi nói đi xong Em tên là Dê Dê đúng không? Bản thân mà mà mà chị ở đây chị xem là cái các cháu nhỏ mà ai mà mồ côi học giỏi là em sẽ có phần thưởng là một bằng khen là 500 ngàn đồng Các cháu mồ côi còn một côi cha hay là một côi mẹ hay là một côi cả cha lẫn mẹ? Một cháu là một côi cả cha lẫn mẹ. À đây à? Là cháu có học được không? có vẫn học bình thường. À học bình thường. Có bằng khen không? Nhưng mà cố gắng rèn đến cuối năm được. À, nhà cháu có gần đây không? À đây là cả, cả một côi cha lẫn mẹ à? à Ờ, hôm nào thì có thể là dẫn dẫn dẫn em xuống thăm gia đình một chút được không? Đây đây, ngay đây. Ừ, rồi rồi rồi. Chỗ nào ấy thì đi thăm gia đình. Hôm nào mà trung thu mà các cháu tổ chức ở trên này được thì ờ, cô giáo giúp uh, con gái là sẽ mua kẹo lên cho các cháu tổ chức trung thu trên này được không? Để cho các cháu vui ấy. Động viên các cháu đi học. Đấy. Ừ, còn nếu mà quý một côi là nếu các cháu là một côi mà học giỏi sẽ có là một phần thưởng là 500.000 đồng cho một bằng giấy khen và khá là 200.000 đồng còn các cháu mà không không học khá bình thường sẽ được mua tặng sách vở quần áo mới và cặp sách bút đầy đủ hết có pù này rúa đi có mà số xỉn thôi mọi người chọn được cái nào thì mọi người chọn đấy nhá đấy à, cũng may là có cô giáo ở đây vừa trẻ vừa sinh à, gái chưa có người yêu nữa ờ mua chắc cũng chắc nhiều pi hả mua cũng chắc nhiều hả xí cô giáo chắc có người hâm mông mình đúng không vâng ạ ồ thế là tốt quá rồi còn gì nữa vừa dạy tiếng hâm mông vừa dạy tiếng kinh cho các cháu này quá tốt luôn cái này con sẽ luôn xé cả cho nhau à may cô giáo đến ờ, giúp mọi người nói chứ để để quần áo chắc có lẽ là cái video của Giang cũng xin được uh, khép lại ở đây còn mình à, là giờ cũng muộn chiều đấy. đấy là mai này mình phải phát tiếp cho bà con nữa, còn rất là nhiều luôn ở trong này này các bác chị này. Mình để ở nhà cô chú ấy. Ở dưới kia còn 7 tải nữa, 4 năm tải nữa. Đấy, còn rất là nhiều. Đấy, để sáng mai thì có gì thì à, mình sẽ tập trung bà con đông hơn. Thì bà con đi nương về chỉ được uh, hơn uh, anh chục hộ đến thôi. Thì uh, Giang xin uh, hẹn các bạn anh chị cùng toàn thể mọi người là những video tiếp theo à, xin chào tạm biệt hẹn gặp lại các bạn anh chị cùng toàn thể mọi người